chào nha chào tất cả mọi người nha yeah, yeah. Ừ. hôm nay à, mình thường giới thiệu cả nhà nghe món à, cá hấp nghe cá sapa ồ oh, cá sapa người ta là gọi cá sapa nha rất là tuyệt vời nha đi cho cả nhà xem nha cá sapa wow đó cá rất là to nhìn rất là ngon à, các loại rau nha cá sapa thường thường là năm à, giữa thập kỷ à, trước đó, năm 2007 08 thấy cá sấu ba rất là nổi tiếng nha nướng quán nướng với bà, rồi à, rồi các trong tiệc tùng trong đám cưới à, mình đã quen những một số nhà hàng người ta hay dùng thời điểm đó là tốt Đúng. để người ta làm cho đám cưới đám tiệc nó ngon nhưng mà mình không ăn nướng với bạc mình để để hấp nó ngon cá sấu ba là thuộc về dòng họ cá biển dòng họ của cá hồi độ dinh dưỡng rất là cao à, còn đây là nước mắm siêu cay rất là ngon oh hai tô luôn tô bên này cũng siêu ca ngon à, một khẩu vị nó khác nhà ờ, một, một, một, một, tô bên này là là tô là, là tô cùng với tỏi ớt với tỏi còn đây là tô ớt không ừ, rồi có rất là rau họ không thể thiếu món rau muống nha là hành ngọt nha đó rất là ngon cả nhà rất tuyệt vời không thiếu gì hết chúng ta sẽ có thêm các loại rau salad các loại nha không nói thêm nữa mà chúng ta sẽ dùng thôi và ăn với bún nha rồi đây đó rồi một cái ừ. nhà nha rồi và chúng ta sẽ lấy ra một ít bánh nha bánh à, tráng bánh tráng đại lộc nha bánh tráng đại lộc ừ. đó bà nội sẽ lấy nha bánh tráng đại lộc và chúng ta sẽ vẽ cá ra wow rất là ngon cả nhà bánh tráng đại lộc thôi và thêm một ít bánh đa nữa nha đó miền Nam bắt gọi là bánh đa à, mình bắt làm bánh đa rất là ngon còn miền Trung và miền Nam gọi là bánh tráng nha cả nhà ừ, rất là ngon à, muốn ăn cái gì ăn cái đó à. À. đúng rồi Bánh đa đó. chúng ta sẽ dùng nha rồi xin mời thôi chờ lâu nữa dùng đi tất cả chúng ta lấy đi à, dùng đi và dạ, đừng quên với loại tỏi lý sơn à, tỏi lý sơn rất là ngon nha cả nhà nha đó, nếu ai đã ăn tỏi lý sơn là biết chất lượng của tỏi lý sơn là độ dinh dưỡng rất là cao và cũng kháng khuẩn và trị các loại cảm cúm hoặc là covid à, phòng ngừa covid rất là tốt nha rồi chúng ta sẽ quấn nha ừ. rồi tôi quấn ai ăn cá thì lấy cá đi cả nhà ừ, lấy cá nha rồi chúng ta sẽ để khắp cái này xuống để thấy ăn nha ok thư sẽ lấy cá ha rồi ừ. rồi cứ lấy đi ừ. đó tôi sẽ bỏ này bên dưới tôi đổ rồi chúng ta sẽ lấy một miếng cá nha bỏ vô ừ, nó còn ngọt rồi đó chúng ta sẽ quấn lại nha rất là thơm ngọt ừ. rồi xin mời nha cho chấm nha uhm. Uhm. quá ngon này mọi người quá tuyệt ngon uhm. Uhm. lắm ừ. độ dai và độ thơm của nó rất là thơm ừ, dai ngon hương vị của nó na ná giống như một cái hồi vậy đó nhưng mà nó màu sắc nó khác hơn đúng, đúng. ở bên ngoài ừ. đúng không ừ. bên ngoài nó khác nhau đúng không minh nguyễn ừ. Ờ. cả nhà chúng ta nếu mà ai mà sành lăng cá biển thì cho phải biết cá Sapa là gì ừ, cá Sapa rất là sành điệu trong những ẩm thực những người sành ăn cá biển rất là ngon đúng rồi đúng rồi rất tuyệt vời không cho ít người ta sẽ quấn ít rồi muốn vô ừ. cá hả à? ừ. hả gì rau hả à? à, salad rồi rồi lấy gì mình thừa salad một ít rau ngò nữa nha ha dạ. rồi thơm quá đó quăng vô là tôi sẽ bỏ cá nghe cả nhà đó, tôi sẽ bỏ cá vô ừ. Ừ. đó, sẽ bỏ cá rồi sẽ lật cá và vâng, không chia cũng nào hết xin mời nha ngon ơi là ngon Mình rất thích cái cá biển này nè Uhm. Ừ. Wow, nãy nữa Đã ha Đã Rau giá và dư hương vị Mình chọn thêm nước chấm Hòa vị rất là ngon Nằm bà quạt ừ. Đúng không? Quá ừ. đậu đỏ Dạ yeah. ừ. 야 그냥 음 잡는다 이거 음 어. có ai trải qua người con của miền Trung đều nhớ ừ. khi mình lúc nhỏ đám cưới đám tiệc và dạ, các loại đám có đồ ăn đồ uống là đều phải có bánh đà bánh tráng ừ. của miền người miền Trung cúng kiến ăn uống gì cũng có nó là một cái truyền thống và cũng là ngon gây ra cứ kích thích cho mình ngon đúng không đúng. Ừ. khoái cảm ngon. không ừ. Ừ. mình sẽ bỏ miếng cá vô nha cả nhà ừ. rồi bỏ miếng rau lên nhờ bỏ ra các loại ừ. đó quá ừ. tuyệt không quên đó. cho miếng rau kẻ bài xanh à, rất là tuyệt thêm một ít ngọt lại và nó thành một miếng cuốn cá thập cẩm nha rất là ngon Ừ. Ừ. Con mà. Ừ. Ừ. ừ. Quán nào cũng ngon không? nữa nè nhiều vậy không ừ. ừ. nó cá nhiều không ừ. cá cá cá là ba ừ. hả cá ừ. biển không là cá thường không ạ Vâng, cảm ơn cả nhà nghe đã quan tâm theo dõi nha. Từ đầu video đến cuối video. Cảm ơn rất là nhiều. Các bạn gần xa trong và ngoài nước nha. Và yêu thương kênh của Minh Bà Rồ, Bình Dương, hoặc Minh Nguyễn Bình Dương. Và yêu cầu góp ý, xin bình luận xuống dưới nha. Và có nút đăng ký màu đỏ, bấm vô một like, bấm vô một lần đăng ký sẽ nhận được video clip hàng ngày hoàn toàn miễn phí. Ừ, cảm ơn. Còn bây giờ ekip chương trình và Minh Thư xin kính chào và hẹn gặp lại nha Xin chào và hẹn lại Bye bye Tạm biệt nha Bye bye Tạm biệt nha